không ra thì anh không đeo khẩu trang anh cần mua cái đồ này là tôi bia rượu người ta đang cấm rồi vâng. các quán rượu quán bia nó nghỉ tôi uống rượu về gì đâu bây giờ đôi khi nó để vâng, anh ra đường thứ nhất anh đeo không đeo khẩu trang này thứ hai thấy giờ đường thấp thấp anh cũng có rồi đúng không tôi hỏi em làm việc anh có thái độ chống đối không tôi không chống đối tôi bảo anh được ra anh có thành đi tôi đây tôi đây này ra đeo khẩu trang này cần thêm cầu anh này có clip về tôi giúp anh anh quay giúp tôi cái mà mà tay em tay à để xe đây mà anh đưa vào đây mà đi đâu đi đâu đánh đưa xe vào đây mà

biết hai cửa đình một trong hai khu thôi cửa đình anh em là chín bảy sáu bốn bốn ba sáu bốn mươi bốn em mua từ số bốn đấy ờ, Nguyễn và Linh Thưa em luôn cứ tôn trọng anh ạ Không phải em gì Em tốt chị Văn